ghét em nhiều hiểu lầm có những lúc làm anh thích quay quay quay chỉ là trong em đang trào dâng những suy tư rộng dài tình nghĩa anh hoài